à, những người dân sinh sống ở đây có thể vào mua giống như những cái siêu thị mà lớn giống như là big c, à, Comex hay là những cái siêu thị khác thì ở đây là một trong những cái siêu thị giờ quên của dự án luôn và lô đất ngày hôm nay mình muốn à, review đó là lô đất có diện tích là 5m à, sau 20 thì à, nó là 100 m vuông thổ cư là 100% nha cả nhà giá bán là 1 tỷ 3 trên một lô và ở đây thì chúng ta đã có số rồi cho nên chúng ta mua là chúng ta ký công chứng luôn nha mua công chứng luôn à, lô đất này thì hiện tại chú chưa có hỗ trợ với ngân hàng tức là chưa à, hỗ trợ ký ba bên nhưng mà khách hàng nào mà muốn mua đầu tư ở đây thì à, có thể mua à, ký công chứng sau đó lấy số là tự mình đi vay là được nha cả nhà Thật là mình có một cái tài sản à, khác của mình mình vay xong mình mua thì mình có thể là à, gọi là sử dụng đồng bẩy của à, ngân hàng để mà mua được lô đất và vì hiện tại vị trí cái dự hiện vị vị trí của cái lô đất này cũng khá là đẹp à, lô đất này đầu tiên thì chúng ta thấy là đối diện bên kia là siêu thị con nha từ à, vị trí lô đất đi lại con chỉ tầm khoảng là vài bước chân thôi à, trong vòng tầm khoảng là 10 cho đến 20 bước chân là chúng ta đã tới siêu thị rồi và điều đặc biệt là lô đất này nó nằm gần gọi là gần liền cờ với trường mầm non thiên thần ở bên trong giờ trong cái à, dự án này dự án gì con tại đây phía bên tay mà chúng ta đang chỉ đây là, là trường mầm non thiên thần nha cả nhà và từ à, vị trí lô đất chúng ta đi ra trục đường chính của dự án dự con thì cũng tầm có vài bước chân thôi thì rất là gần nếu như mà mình thay vì mình mua một lô đất ở những vị trí khác mình đầu tư thì ở à, những vị trí này là một trong những vị trí mà cực kỳ cực kỳ đất địa để mà cho chúng ta có thể lựa chọn Ngày hôm nay thì mình sẽ đi review uh, ít nhất là tầm khoảng 5 đến 7 lô uh, tại trong dự án này. Và nếu như cả nhà theo dõi kênh của mình thì hãy nhớ bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh để mà cập nhật uh, những lô đất cũng như là những vị trí mà tại uh, thành phố Đồng Xoài mình đang review. Rồi uh, bên cạnh đó thì mình sẽ review uh, những cái uh, cung đường cũng như là những vị trí mà dẫn mình từ cái uh, thành phố Đồng Xoài đi thẳng vào bên trong à, lô đất này cũng như những lô đất mà mình review trong à, à thành phố Đồng Xoài và cả nhà muốn à, biết thêm chi tiết về lô đất này thì hãy liên hệ cho mình theo số điện thoại 0972 332 894 hẹn gặp cả nhà vào những video sau ạ à.